Xin chào cả nhà Hiện tại mình đang có mặt tại nhà nội à, Sáng nay à, trời âm u, trời mưa à, Má mình à, nấu món à, mì Quảng, mì Quảng Nam nha ừ. Bây giờ là mình sẽ à, quay về cái qua cái món mì Quảng gà ta nhé Nguyên liệu, thành phần nguyên liệu đó là gà ta Gà ta khi làm sạch mình sẽ ướp gia vị là hành tiêu ớt tỏi để thấm khoảng 30 phút mình bắt đem bắt lên nồi lên lửa nha này nấu lửa nha nấu ga đó, lửa lửa than hồng nè cái nào mình xào ra thì kia nó sang lại thịt sang lại chín củi đây là củi cà phê rồi nha củi cà phê chậm rất là tốt rất là sướng vì cháy rất lâu củi chắc lắm trên Đắk à, Lắk của mình thì à, đa số là dùng củi cà phê đó nấu lên lửa sẽ rất ngon đây là gà ta nha gà nhà nhà luôn đó, đây là những chú gà con nguyên liệu ăn kèm đó là gì rau sống giá bắp chuối bắp chuối đây măng khô măng khô này à, là mình trộn nước sôi sau đó cho nó mềm ra mà cắt rửa sạch bỏ vào nồi à, nước à, gà ngoài ra thì mình sẽ có một số nguyên liệu khác đây là sợi mì quảng à, mì quảng chúng ta đó, mua để sẵn đây tí nữa ăn à, 20 phút thì nồi mì gà ta đã gần sôi à, mẹ mình đã bỏ thêm nguyên liệu đó là gì hành tây nè củ cải nè mục đích tôi bỏ củ cải vào để làm trong nước đây là đố các bạn biết đây là cái gì đây là mông sáp mông sáp nha mông sáp rất rất rất là ngon đó tí mình sẽ review tiếp cho mọi người xem ngon cái mà mì quảng đúng đúng mì quảng đây là có miếng ớt để lên nữa tuyệt vời Anh con ờ, này này bỏ là sống này bốn năm ờ. chụp này gửi cho bạn cái này thì thôi rồi đi tôi muốn về nhà ớt rừng lâu lắm rồi mang mì quản á hả không thời gian nấu đúng rồi